Giang vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Chúng ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo Làm cầu của Giang, cây cầu thứ hai Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực cầu thứ nhất Quý cô bác anh chị nhìn có thể thấy rồi Đó Cái cầu à, với cái lan can màu trắng Và chắc chắn rằng Giang tin rằng sẽ có rất là nhiều quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là thắc mắc Tại sao lại à, sơn cái lan can làm gì Và lại sơn này sơn màu trắng thì Giang cũng ờ, xin ờ, thưa luôn với cô ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết thì cái gì nó cũng có tác dụng của nó và sinh ra cái gì cũng có ý nghĩa của nó ấy. thì uh, cô ba anh chị mà đã từng xem cái cầu nhà nước người ta làm cái đoạn mà đi qua ấy người ta hay sơn cái màu trắng để uh, vì sao nó có ý nghĩa gì thì Giang cũng giải thích luôn cho cô ba anh chị biết là nếu như mà sơn cái màu trắng này thì cô ba anh chị mà đi ban đêm như xe máy của Giang này để đây này mà đi ban đêm khi mà cái đèn pha nó dọi vào cái uh, lan can cầu thì nó sẽ phản ánh sáng lại thì mọi người sẽ biết được là rõ là ở vị trí đó có cầu đó các bác anh chị nhá nó sẽ nhìn để quan sát nó dễ hơn thì khi đó mọi người đi uh, giảm tốc độ để có thể tránh được cái nguy hiểm va chạm để, uh, ờ, tại vì tối mọi người không thể nhìn thấy qua cầu rất là nguy hiểm cầu cống mà hai bên là nó là suối là vực nên là mọi người không thể nhìn thấy được mà đi nhanh thì rất là nguy hiểm cái ý nghĩa tác dụng của nó là sơn bên cái thành ờ, cái lan can cầu là màu trắng để khi quý bác anh chị mà đi ban đêm thì mà cái đèn pha xe máy của quý bác anh chị dọi thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn cái cầu đó để mình có thể giảm tốc độ đi chậm lại cho nó an toàn và từ cái ờ, chân cầu này quý bác anh chị có thể là xem được là đến ờ, trên kia khoảng 35 mét thì là mình đã đổ hết toàn bộ bê tông nha các anh chị nhé đầu cầu bên này là đổ toàn bộ bê tông xuống lên đây rồi chân cầu nối vào cầu luôn và từ phía bên kia là Giang cũng đã đổ toàn bộ bê tông lên trên kia là cũng 35 40 mét nha các anh chị nhá. Hiện tại thì sáng nay thì bà con lại tiếp tục là chở cát sỏi vào để làm móng cầu à, xây cầu à, móng cầu để làm cái cầu thứ hai của anh chị nhá. Đấy của anh chị có thể nhìn thấy là hai cái lan can cầu thì nãy thì Giang vừa sơn xong thôi. Nó chưa kịp khô đâu. Khoảng tầm một hai tiếng nữa thì à, mới khô được cái lan can cầu nha các anh chị nhá. Bên này cũng thế này, hôm nay thì trời khá là nắng đẹp. Các anh chị nhìn bên này có thể thấy được Là cái lan can cầu thì Giang vừa sơn xong à, Mình cũng mua lọ sơn Đây Mình mua lọ sơn đây Mấy à, Giang đi mua về Tự mình mua tự mình sơn Là con thì chuyển cắt sỏi trong kia mà Thì à, mình à, tiếp tục là làm cái cầu thứ hai Đây là cái cầu thứ nhất nhưng mình chưa Giữa cốt pha nha các anh chị nhá Ở phía dưới này thì vẫn là có cốt pha mình vẫn chưa dỡ đến để nguyên đâu, Để 21 ngày sau khi bê tông chết thì mình mới dỡ Còn độ dày của cây cầu thì các bác anh chị có thể quan sát được độ Dày của cây cầu ấy thì là mình làm 20cm Độ dày cái cầu này mình đổ là 20cm nha các bác anh chị nhá Là thoải mái luôn Sắt phi 16 và phi 12 Phi 10 Đấy, Còn sắt 6 thì mình làm dùng làm đai đan dầm đó cô bác anh chị có để ấy được nếu cô bác anh chị nào mà có thắc mắc mà cầu nó chưa tốt thì có thể đóng góp ý kiến cho Giang nhé những cái ý kiến nào mà nó tích cực thì mình sẵn sàng là nghe và mình sẽ tiếp thu để có thể sửa, ờ, hoàn thiện bản thân mình hơn Đấy, làm như thế nào mà nó bền cái cầu tốt nhất để đi được lâu ấy thì uh, Thực sự là qua đây thì Giang cũng ờ, rất ờ, chân thành cảm ơn ờ, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Giang Nhất là quý cô bác anh chị là đã chia sẻ này uh, những cái clip của Giang Hai là quý cô bác anh chị uh, đã uh, đóng góp ý kiến cho Giang Và hơn nữa là mọi người đều chung tay với nhau để có thể hoàn thiện cây cầu này Và quý cô bác anh chị mạnh thường quân đã ủng hộ cây cầu này cho Giang cho bà con cho tất cả mọi người thì à, thật sự quý cô bác anh chị à, để mà có được cái cầu ngày hôm nay thì rất là nhiều chung tay của quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã quan tâm đến các cháu nhỏ quan tâm đến à, vùng sâu vùng xa bà con ở những vùng cao thì à, giang rất là chân thành cảm ơn à, bây giờ thì à, giang lại tiếp tục vào trong kia nhắc quý bác anh chị ạ được quý bác anh chị vào cái cầu thứ hai mình đang đang làm rồi bà con chở cát sỏi thì mình tiếp tục vào trong đó để ghi hình cho các bác anh chị mình còn thiểu mọi người biết nhé xin mời các bác anh chị lại tiếp tục à, theo dõi video thì hiện tại thì à, Giang cũng đã đến à, vị trí cây cầu thứ hai mà hôm qua Giang đã làm xong cái móng à, đầu tiên đấy. Thì hôm nay mình à, tiếp tục bảo bà con là chuyển đá, chuyển vật liệu cát sỏi vào đây. Thì à, tiếp tục làm cái móng à, cầu phần thứ hai. Này và giang cũng ờ, nhận được rất là nhiều cái ờ, comment của mấy anh chị khán giả là bảo làm cái cầu nó rộng nha uh, mét để cho nó dễ đi thì Giang cũng bảo là sẽ cố gắng làm rộng mà làm rộng để bà con nó dễ đi cho đấy thì kia uh, mố cầu hôm qua thì bà con làm nên mình bảo đến đấy là dừng thôi các anh chị nhá mình không không ấy nữa giờ còn phía trên là khoảng uh, 40 cm 50 cm thì mình sẽ nguyên là trộn cát sỏi mình sẽ đổ một bê tông nó ở phía trên để à, mình à, đóng à, thép nữa mà mình cho thép vào đây để mình rằng cái mố cầu giữa bên này bên kia dưới thì mình kè thôi rất là nhiều quý cô bác anh chị là hỏi đang hỏi thăm giang là là mình mình kè cái ván xong rồi mình đổ vào thì nó sẽ phẳng hơn đấy thì mình kè này sau này thì uh, mình có thể là mình có mình sẽ ghép cốt pha ở đây mình đổ một lớp vữa rồi đây nó bịt hết cả đá là đếp rồi để những cái lỗ cái nước thì cái lỗ thì nó không bị sao và có rất là nhiều của ba anh chị là cũng comment nó góp ý kiến là mình à, nên uh, làm rộng nó ra để cho nó đi lại xe sau này nó hai xe nó tránh nhau thoáng hơn thì mình cũng bảo là cầu rộng là 2 mét lòng trong và cầu đầu tiên thì cái lòng trong của nó là cũng rộng 2 mét như các anh chị nhé nó thoải mái là xe con thì mình đi vào được còn xe tải 4 5 tấn là hơi khó hơi hẹp hai mét rưỡi cơ đấy cái đường này thì mình đã nói với các anh chị từ trước là, là đường dân sinh không có ô tô vào được đâu nên mình làm để cho xe máy ờ, ấy thôi ở phía bên này phải rửa sạch đi xuống phía dưới này phải đào sâu hơn tí nữa ở phía đằng trong này ờ, báo nha em nhé sau thằng rùa ấy bảo nó ăn đào không là cho đá to đấy đổ bữa là cho đá to đấy rồi đầu từ đấy lên cứ kẻ như hôm qua bên kia thôi cái kia là bê tông hôm qua là chết hết rồi đấy ở dưới chân chết chắc luôn đấy. tí rơi xuống đây không đơ luôn này của anh chị nhá phía bên này thì mình cũng cho mang cái đổ cái bê tông nhỏ nhỏ đây để tránh ờ, mưa vào mùa mưa nó không khói vào cái chân cầu chân bố mình đã kè sẵn nhiều các anh chị này đấy lượng nước nó cũng rất là nhỏ không, không bới đến đấy đâu pháo ơi chảy ờ, pháo ơi pháo nó nhỏ ở đây thôi chân chân là đi vào đây thôi nó nó kéo lên này thôi để nó mắc vào đây sâu hòn dài ra đây còn đào xuống dưới kia còn sâu lắm đạp đeo hòn đá không đúng rồi cho nó cho cho hòn đá vào đấy đào cho hòn đá vào đấy thì mình mới xây ờ, nó cao cao lên được không có không có chân trụ là nó nó lở ngay cho đây đi thôi cho đây đi ngang bên này không có xuống đến đây là nó lại gãy và đâm rồi cái này cái này là cho nó lên đồng này cầu chéo chéo này hả? ừ hơi chéo thôi hơi chéo thôi hơi chéo thôi hai sau này bảo mọi người là cố gắng bỗ thêm kia nó rộng rộng để cua vào thôi mặt ờ. là nó kéo ra đây này ừ. bảo tốt con này rồi ra mém quá là gì bên kia là nó đây nó đè vào đây Thôi, chẳng hạn tụi này. Chẳng biết tụi tao nó này. To lên này. Cả gà ra sớm lên là nó. Nó hơi chéo chéo đâu, không cần chéo quá. Về chiều chiếu cho này bảo à, bà con là bố kia nó rộng để cua vào Bố ở phía bên kia cho nó rộng, san rộng dễ đi Hơn là, là ấy Tại vì bên kia là đất của bà con mình có thể bố nó ra mà Bà con bố cũng đất cho nó rộng vào, nó cua vào là dễ Quan trọng là cái đoạn cua ấy Cua vào nó phải rộng ờ, Mới dễ Hôm qua thì cái ờ, buổi chiều ấy cô bác anh chị nhá Bà con là đi uh, làm Lúc mà mình mình vào đây này cô bác anh chị này Do là mình phải ra ngoài huyện là có việc một chút Bận Đấy là để ờ, mình uh, đi tìm mua cái cốt pha kia kìa cái Ván ép để về mình mình uh, ấy làm cho nó nhanh ấy Thì cái phía cái mố cầu bên kia Hôm trước Giang cũng đã nói rồi là Giang cũng bảo bà con là làm mình không ở lại và mình đã nhờ mọi người có một anh là đứng lên làm à, ấy à, bảo ban một người làm kè cho giang ấy à, nốt bố cầu bên kia thì cũng đã xong nha cũng ba anh chị nhé à, do buổi sáng ngày hôm nay thì bà con là bận một chút việc là một người hôm nay trên bản này có đám cưới đấy các anh chị ạ do vậy là mình lại phải hoãn lại một ngày rồi nên là mình uh, chưa ghép đổ được cái cốt pha kia đấy nên là Giang cũng ờ, thông báo luôn với các ban chị cùng toàn thể mọi người biết là cái mố cầu thứ hai mình đã làm xong Đấy. tuy là nó chưa được tuy là cái mố cầu thứ hai mà đã đã làm xong rồi hoàn thành rồi thì ờ, theo theo cái con mắt của Giang ấy uh, ờ, thì nó chưa được rộng cho lắm các ban chị vẫn còn hẹp tuy là chiều rộng của cái này nó là hai mét hai toàn bộ Đấy. Và mình chưa được rộng lắm Tuy như bên này thì mình à, trước làm thì à, cái cái cái mố này thì mình làm khá là rộng Đó Rồi mình làm ra tận đây cơ mà Kè nên cái đoạn kia mọi người lại quên uh, kè nó lên rồi Làm nó bé quá Đấy nó chỉ rộng với đủ cái lòng của cái uh, cầu ở trong thôi rộng để để nó giữ được cái cái uh, mố cầu và chân cầu thì chưa có các anh chị ạ và cũng uh, qua đây thì Giang cũng uh, chia sẻ luôn với các anh chị chúng tôi thể mọi người biết thôi khi cây cầu này uh, mà của Giang làm thì mình cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng rồi các anh chị ạ từ dòng chảy của nước đấy tại thì nước chảy qua đây thì các anh chị này nó rất là chảy một cái khe rất là nhỏ thôi nhỏ giọt uh, mình chảy như một cái máng nước thôi đó thì cái cầu mình làm đổ mố cầu mà nó chắc như cái cầu một ấy thì nó không cần thiết lắm của ba anh chị ạ và đang tính đến cái mùm lúc mà nó có mưa ấy mà nó trên nó dồn xuống các bác nếu mà trên nó dồn xuống các bác anh chị nhá thì sức mạnh của thiên tai không có gì chống đỡ được cho dù là cái cầu của nhà nước hay là cầu của thế giới làm một khi thiên tai nó đã ấy thì mình không chống đỡ được cũng như lũ lụt miền trung ấy tuy nhà nước biết là hàng năm lũ lụt nhưng bà con không thể nào chống đỡ được lũ lụt cả đó là thiên tai thiên tai thì nó là của trời giáng xuống thì không ai có thể ngăn cản được một khi mà nước nó đã xối xả xuống mình chỉ tính được cái lượng nước hàng năm ví dụ mà răng cái bà con nó khoảng bao nhiêu và cái độ sói mòn của mỗi một năm khi mà mưa ấy trôi qua đây thì nó như thế nào và cái lực đẩy của nước nó như thế nào thì à, mình mới tính làm cái mố cầu và nó chắc hơn đó là những cái mố cầu đầu tiên còn mố cầu này giang xây kè như này nhưng không phải là để kè như này không mà mình để trơ trọi như này các bác anh chị nhé đấy khi mà cái cầu nó chưa hoàn thành à, các bác anh chị xem cái video trước thì nó sẽ hình dung ra khi nào mà giang cắt băng khánh thành cái cầu đó thì mọi người mới hình dung ra nhìn toàn thể cái, cái, cái cầu đó đấy khi nói thì uh, mọi người là là, là uh, mình lại nói là cái uh, ấy trước thì uh, mọi người đã hình dung cho trước rồi mình người lại không đoán được sau này xây kè này xong thì cái cốt pha mình sẽ lắp cốt pha vào đây và bắt đầu có một cái lớp vữa nha cũng bác chị nhá lớp vữa là để nguyên đấy với mark ờ, C thì là um, theo đúng kỹ thuật là mình cho tấm ván vào đây kè vào đây nhá sau đó mình đổ vữa vào những cái khe này thì sau này những cái khe đá này các bác anh chị nhá những cái khe đá này là những khe đá cái thò ra ở phía bên kia cũng vậy thì nó sẽ bịt kín thành như một gọi là mình nói là một mố cầu bê tông luôn một mảng bê tông và liên kết gắn liền lại với nhau như cái cái ờ, mà giang đổ đầu tiên ở cầu một đấy nó gọi là như nó không phải tại vì cầu một nó, nó hoàn toàn bằng cái vữa và bê tông phở cát nó không có đá nhiều như này cái kè này mình vẫn có phải lớp vào đây là mình đổ thì lúc đó quý cô bác anh chị khi hoàn thành cái cầu bọn sẽ hình dung ra và hai bên này thì mình cũng xây vát nó lên thì lát nó lên đấy đang nói là hình dung của bác chị hình dung cái cầu nó nó xuất hiện ở trong đầu của bác chị rồi và ở dưới cái mặt này nó là đất thì khi các bạn có thể đào sâu xuống hàng chục mét thì nó vẫn cứ là đất thì các bạn đào sâu 20 mét để làm cái mố cầu thì nó vẫn cứ là đất thì nó có ba lớp đất mình cũng chưa thể lớp đất ba gian hay là như thế nào đất sét rồi đất đấy xong mới đến một lớp đất đá đúng không quý bác chị ạ vì thế thì cái mặt này ở dưới này Vâng chị ra ra cũng nói luôn để cũng bác chị là đỡ ờ, phải uh, uh, lăn tăn rồi suy nghĩ uh, khán giả là thắc mắc á Thì Giang sẽ đổ một lớp vữa dày khoảng tầm 5 đến 6 phân Đấy 5 6 phân tràn lên đây nó như là một cái cống hộp Các anh chị tưởng tượng nó là một cái cống hộp Dưới cũng xây bê tông bên kia mặt kia bê tông và mặt bên này Nó cũng là bê tông Để sau này nước Và nó tràn mạnh xuống Thì cái giảm đi bớt cái lực sói mòn của cái chân mố cầu là cái lòng đất đó các anh chị nhà hầm nó làm một cái giải bê tông lên một, như là một cái cái cống thoát nước đó hầu như cái cống thoát nước nó là lòng trong của nó là bê tông mà các anh chị ạ thì à, các anh chị đã hình dung cho chân để mình mình nói đơn giản như vậy thôi khi nào mà cái cầu này mình đã hoàn thành và cắt băng khánh thành cả hai cây cầu thì các anh chị mình sẽ quay lại chi tiết toàn bộ để các anh chị cùng ngắm và xem đấy còn bây giờ nói thì uh, ờ, các anh chị uh, lại chưa hiểu hết được tại vì nó chưa hình thành mà nên là mình cũng chưa biết được bản thân ra cũng hay đi xem các công trình uh, của nhà nước cũng như là của tư nhân thì uh, thì cái cái trước mắt thì Giang chưa khẳng định được là cái cầu ấy bền hơn cái cầu của tư nhân hay cái cầu của nhà nước nó bền hơn hay như thế này cả hoặc là Giang cũng không bao giờ dám uh, sân si so bì là kẻ không có học thức với kẻ có học thức ai là người giỏi hơn ai các vâng, anh chị nha rằng không không bây giờ là mình so bì có những người không học thức nhưng tại sao thì người ta hiểu biết lại sâu xa hơn người có học thức đôi khi có người học thức lại cũng không thể hiểu bằng cái người không học thức nên là giữa cái ờ, chuyện ờ, mà giang nói ở đây thì ờ, có những cái câu mà các anh chị được học hành hay là quý anh chị nào đã theo đạo Phật thì mọi người hay nói là có những người người ta biết là người ta cảm nhận bằng cái tâm cũng như là Giang nói là bà con có những bà con đi làm nhưng có bà con không đi làm thì mọi người hay thắc mắc và ganh tị nhau và sân si nhau từng tí một Giang nói rồi đi làm hay không làm đều do tâm của mình mà ra đó mình không oán giận ai cũng không trách ai Điều đó là điều đương nhiên Và hãy để từ tâm người đó phán xét tĩnh bản thân mình Và quý các anh chị khán giả Hay cũng như Mạnh Thường Quân đã gửi tiền trao cho Giang Thì đó là cái duyên Và khi các Mạnh Thường Quân đã gửi tiền tin tưởng Hay không tin tưởng Thì đó là cái tâm của những nhà hảo tâm thì mới gọi là hảo tâm người ta cho bằng tâm người ta không tính toán không sân si không bắt ép làm hay không làm nếu làm được mình cứ làm Không làm được cũng sao Không làm được cây cầu thì mọi người vẫn cứ đi qua cầu bình thường Và làm được đi qua cũng bình thường Đó là Giang muốn chia sẻ với các anh chị Cùng toàn thể mọi người biết Tại vì à, cái tính ngưỡng thì Giang không nói Nhưng về cái tâm linh Về cái Phật Pháp thì Giang tin là sự luân hồi là có Cái việc này thì à, thật sự mà nói với các anh chị thì mình cũng đã từng trải qua nên mình hiểu nên là tất cả thì hãy cứ từ duyên các anh chị nhé và có những cái hoàn cảnh mà các anh chị mà xem được trên kênh của Giang thì đang nói rồi nói nhiều thì à, mọi người lại nói bảo Giang nói nhảm nhí cứ làm đi đến khi mình nói giải thích cho mọi người thì à, mọi người lại lại không hiểu và trong khi giang quay hình ảnh không thì à, mọi người lại bảo mình không nói nhưng ông này biết rồi thì trước khi giang nói là khi nó chưa hoàn thành một cái gì ấy thì uh, Giang chưa chưa chưa công khai chưa hoàn thành đến giai đoạn cuối cùng với ngoài cuối cùng hoàn thành cái cầu thì đôi khi Giang rất là ít nói nhưng mà đến cái cầu gần xong rồi bắt đầu mình mới nói cho mọi người biết ý nghĩa là như vậy cũng như cái cầu mà Giang đi sơn đấy các anh chị biết rồi là vì sao lại như vậy nên là rất mong quý các anh chị cùng toàn thể mọi người hãy hiểu và thông cảm cho bà con cho tất cả mọi người cho những ờ, nhà hảo tâm đấy mọi người hãy chung tay thì thế giới à, mình không nên đề cao cái à, chủ nghĩa vật chất đối với Giang thì theo Phật thì mình đề cao cái uh, chủ nghĩa về tinh thần cái sự yêu thương đó cái chủ nghĩa vật chất mà lấn át chủ nghĩa tinh thần thì hậu quả diễn ra như thế nào thì theo luật nhân quả hay là luật hồi à, là luật luân hồi nó có sẵn nó đã có từ ngàn năm rồi luật luân hồi và anh chị nhé khi chết đi mình lại sinh ra kiếp này và kiếp trước mình tạo như thế nào kiếp sau mình vẫn, nó chỉ là cái luân hồi thôi vòng quay luân hồi mà đấy, kiếp nhân sinh gọi là kiếp uh, nhân quả đấy và những cái gì mà giang cũng đã chia sẻ với các anh chị uh, toàn thể mọi người là cái cầu đầu tiên rồi thì uh, sau khi mà đủ 21 ngày mình sẽ giữa cốt pha và sau khi mà mình đổ xong được hai 21 cầu này và một à, ấy à, lớp bê tông trên này mà gọi là nằm trên mặt này nó khoảng một khối bê tông và bên kia một khối bê tông có cốt thép rằng lại và bên trong này toàn bộ là như vậy và mình mới à, lắp ghép để đổ cái ấy cốt pha nhé các anh chị nhé và trong cái thời gian mà mình làm này mình sẽ cố gắng là làm trước Tết sau đó một thời gian thì Giang cũng sẽ xin nghỉ một vài ngày à, rồi đi uh, làm thiện nguyện giúp bà con ngoài ăn tới thì một số hoàn cảnh gia đình như nhà cháu trại đấy để còn một chút tiền để món quà hay là của chị hai chị mù vẫn còn một chút nếu mà mình uh, cảm thấy mình sang mà mình giúp được thì mình sẽ cố gắng giúp không thì mình sẽ gửi lại cái tiền mặt cho các chị và cái số quỹ của chị Mai Ngọc và chú Điền Vũ vẫn còn hoặc khi mà ấy mình khi, khi ấy thì mình sẽ thông báo lại cho các anh chị biết và khi nào mình quay lại để đi giúp bà con những hoàn cảnh nào mình uh, cái quỹ ấy, của ấy thì mình dùng đến mình phát tâm đến thì mình sẽ công khai chi tiết cho mọi người cùng biết Đấy. có lẽ là giang cũng ờ, xin phép và khép lại cái video của giang ngày hôm nay ở đây thôi có lẽ là hôm nay video của giang nói hơi dài nói dai rất, sẽ có rất là nhiều người nói rằng là như vậy thì à, mong quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là thông cảm cho Giang và mình hứa rằng video sau mình sẽ cố gắng là không nói nhiều và mình sẽ cố gắng là ghi hình cho mọi người xem thôi và quý bác anh chị khán giả cứ theo dõi đến tập cuối cùng ngày cuối cùng để cùng Giang hoàn thành à, cái công việc của mình à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những lô tiếp theo